Thank <laughs> you. tupai prat macho nang mi ka china sangai so ram yet khom ga chi ngai sha ku nga ai mishani zon renga lukra na asora mi thasha ngai sha ku shi chanang ye ngu nang sha ni apra trong mũ nắng tràn nhịp ra cho làm mũ nắng tràn Sora em cũng gật chi ngày sẽ cút chẳng ai na alba cũng ta cầm đi 空に鼓動なあまてしゃしゃくなあ Cùng giúp mai brat mà cho Nắng như cơn chi na sang ai không cả chi ngay sẽ cú ngã ai Shani zon reng a nu kreu Na ra như thế cha Ngay sẽ cú sẽ cha na nhẹ ngô nắng xa, Nhẹ à a pra trong mu nắng xa, Nhẹ pra cho làm mu ฉันสุราเองคุ้มกันจีไม่ใช่พูดทางอ้ายน่าอัลปาคุณตักับมือ 검은 그날에 선한 일도 마아마트샤 샤꾸 나아 Thank you.